Xin chào các bạn Hôm nay Quang Dũng rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị các bạn một ờ, công cụ kỹ thuật mà rất phổ biến trong quá trình phân tích cổ phiếu đó là chỉ số trung bình động làm sao để chúng ta hiểu rõ được cái chỉ số trung bình động để trong phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán thì trước hết chúng ta sẽ nói về chỉ số trung bình động thì ờ, trung bình động thường nó cho chúng ta xác định cái xu hướng cổ phiếu cũng như là thị trường chung trong quá trình đi lên hoặc đi xuống sideways thứ hai là chúng ta có thể xác định điểm mua điểm bán của cổ phiếu bằng các chỉ số trung bình động cấu tạo của trung bình động thì chúng ta thấy là khi mà sử dụng trung bình động thì ờ, chúng ta sử dụng hai cái chỉ số trung bình động đó là EMA dùng cho các chỉ số ngắn hạn và SMA dùng cho chỉ số dài hạn. Cái thứ hai là trung bình động có tác dụng là tính hỗ trợ kháng cự trong một cổ phiếu cũng như là thị trường chung. Thứ hai là chúng ta thấy là có thể sử dụng bằng cách mua hoặc bán cổ phiếu trong cái xu hướng đi lên cũng như là đi xuống cổ phiếu. Cái hạn chế của trung bình động là có độ trễ hoặc là có nhiều điểm mua sai. Làm sao để khắc phục được cái hạn chế của trung bình động thì ờ, chúng ta sẽ sử dụng và đà tăng giá và khối lượng bùng nổ thì chúng ta khắc phục được cái cái hạn chế của trung bình động rất lớn. Thì đây là cái bí quyết mà chúng tôi sẽ ờ, giới thiệu và đưa ra cho các bạn trong cái những video tiếp, tiếp theo để các bạn có thể đầu tư sử dụng uh, ờ, trung bình động một cách uh, hợp lý nhất. Về trung bình động thì chúng ta cấu tạo là <clears throat> có hai loại, đó là SMA. Đây là một cái trung bình động rất đơn giản khi mà chúng ta chỉ sử dụng trong các indicator đó là à, với giá thì chúng ta chỉ cộng những ngày. Như giả sử như chúng ta có n ngày thì chúng ta cộng n ngày với nhau và chia cho n thì chúng ta sẽ được à, cái chỉ số trung bình động ừ, à, của n ngày như vậy giả sử như chúng ta ví dụ như chúng ta có 10 ngày thì chúng ta cộng 10 ngày 10 ngày có giá cao nhất về đóng phiên với nhau và chia cho 10 thì chúng ta sẽ được cái SMA 10 ngày và SMA thường nếu không có độ nhiễu cao và thường sử dụng cho ờ, những cái chỉ báo dài hạn và trung hạn còn EMA là trung bình động hàm mũ thì ờ, chúng ta sử dụng à, thông thường cho đầu tư ngắn hạn những chỉ báo ngắn như là à, đầu tư à, ờ, 10 ngày 13 ngày hoặc là 20 ngày đấy là những chỉ báo ngắn và đây là những cái độ khi mà tập trung cái chỉ báo vào những ngày gần nhất thì nó cho chúng ta độ nhạy cao hơn cái này thì chúng ta sẽ có một cái phần video tiếp theo và phần sau để các bạn có thể hiểu rõ sâu hơn à, tiếp theo thì chúng ta sẽ hướng đến cái phần xu hướng của trung bình động thì xu hướng của trung bình động đó là à, với xu hướng ngắn hạn ngắn hạn uptrend thì chúng ta thấy là các MA nhỏ cắt đường MA lớn hơn và với xu hướng downtrend là ngắn hạn thì chúng ta cũng thấy là các MA nhỏ cắt đường à, trung bình động lớn hơn tức là MA MA lớn hơn thì đây là downtrend hoặc là với sideways thì chúng ta thấy là phần lớn các đường trung bình động bó sát nhau. Đấy là cái xu hướng của trung bình động. Cái phần này thì chúng tôi cũng sẽ làm một cái video riêng để các bạn có hiểu rõ hơn. Đây là cái phần mà chúng tôi chỉ giới thiệu chung để quý vị các bạn có thể nắm rõ được thế nào là xu hướng của trung bình động. Làm sao để chúng ta sử dụng cách sử dụng trung bình động? Thì ờ, thường thì ờ, chúng ta thấy là trong một cái xu hướng đi lên của một cổ phiếu thì qua theo dõi thì chúng ta thấy là các đường trung bình bó hẹp với nhau hay gọi là đường giá bó hẹp với nhau thì uh, cho ta thấy là phần lớn các đường trung bình ngắn hạn dài hạn thường là có sự bó hẹp với nhau đấy là sau khi mà chúng ta nhận thấy được các đường trung bình bó hẹp với nhau thì nếu các đường trung bình MA nhỏ cắt đường trung bình MA lớn hơn như là 20 thì ờ, đó nó thể hiện khả năng ờ, cổ phiếu đó sẽ đi lên trong ngắn hạn. Tuy nhiên cái điểm then chốt ở đây đó là những phiên đấy phải có giá đột biến tức là có cái lượng giá tăng đột biến và khối lượng tăng đột biến thì đây chính là cái sử dụng mà bản thân uh, à, DVD là những cái bản thân DVD uh, à, sẽ hướng dẫn cho các bạn vào những video tiếp theo tại vì thông thường khi các bạn nghiên cứu hoặc xem trên mạng thì uh, cái khối khối lượng gần như là người ta không đưa vào và đây chính là cái then chốt cái sự khác biệt giữa cái cái sử dụng trung bình động của um, DVD tức là của hệ thống đầu tư DVD của chúng tôi với những cái phương pháp khác. Cái hạn chế của đường trung bình động thì ờ, như chúng ta đã biết thì thường là nó có cái độ trễ rất lớn. Nếu chúng ta không khắc phục cái độ trễ này thì thông thường là chúng ta sẽ bị mua chậm mất khoảng 5 thậm chí là 10% so với cái điểm mua chính thức hoặc là chúng ta có thể mua sớm hơn và cổ phiếu sẽ không lên được. Nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta hiểu rõ được cái yếu tố cung cầu giá khối lượng áp dụng thêm những cái đường trung bình động vào thì chúng ta thấy được là có chúng ta sẽ có những kết quả tốt hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta chỉ sử dụng một cách thuần túy đường trung bình động uh, à, riêng lẻ. À, xin cảm ơn quý vị và lắng lắng nghe và theo dõi cái video đầu tiên của chúng tôi về trung bình động. Thì để uh, biết được những cái phần tiếp theo thì các bạn hãy đăng ký kênh để các bạn có thể nắm rõ được uh, những cái phần ừ, tiếp theo các cấu tạo của trung bình động và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe lời chia sẻ của chúng tôi